có những ấm áp kéo theo em từng ngày đó hoa đẹp tươi giống muôn trùng khơi đi tìm ai rằng em đâu hay biết khi màn đêm ghé ngang qua nơi này tan thành mộng mơ nắm tay nàng đời như thơ dịu em khi thấy em ngày ấy say ngát trong cuộc đời gặp em trong giấc mơ mưa thôi đã rơi trên mắt của người từng dòng tim cười Và được cùng em bước tiếp hết cuộc đời Vì anh đã say đắm trong nghẹn ngào từ bao lâu rồi Ngọt ngào hơn thơ